em ờ, em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé hôm nay em sẽ ờ, kiểm tra đàn ong ờ, mật quý anh chị này mủ chúa non nhé mà xem mà nếu có có mủ chúa non sắp nở đây mà có mủ chúa mới thì nhiều mủ thì chúng ta cắt loại bỏ các bạn nhé nên là cùng theo chân anh chuyên gia ong đặng trường các bạn nhé tại khu vực đồng hới quảng bình ạ à. anh chuyên gia ong nhé Đây như quý anh chị này anh đã kiểm tra đó em sẽ cài cho quý anh chị xem rồi anh cứ cầm thoải mái làm theo đúng cái, cái chuyên nghiệp của anh đi em quay thì em à, sẽ anh đang kiểm tra anh thổi nhé các bạn nhé đây em sẽ nhìn cho hướng bên đây ạ cái động phát là nó ra rồi hả nhiều à? đẹp à ngủ chúa đẹp à mấy mũ hả cái này một mũ hay mấy mũ anh có cắt bớt mấy mũ thôi nhìn mấy vế cắt để biết thôi có hai mũ đúng không hai mũ khả năng anh sẽ loại bỏ chứ các bạn nhé anh thì để lại một mũ để thôi chứ còn mấy ngày nữa cái mũ này mấy ngày nữa đó à, anh chuyên gia trường đặng trường hả có mũ ra rồi thì phải bỏ mũ kia đi thì nó chú nở rồi các bạn nhé anh đang nghi vấn đây các bạn này và anh kiểm tra mà không phải anh tính ngày rồi à? để em à, chia sẻ lên trên đội nhóm nha chào một anh chị nào đang xem nhá anh chị xem cho em biết để em biết nhá để em chia sẻ lên ờ, trên ờ, nhóm cái để xem có anh em nào vào xem để ủng hộ em ờ, tiến nhé rồi chào Văn Quân nhá rồi để mình chia sẻ trên cho trên nhóm ạ rồi đang rồi để... rồi chào Quân nhá cảm ơn Quân nhá để mình chia sẻ Facebook ạ rồi chào Quân nhá rồi chúng quay trở lại rồi mình chia sẻ xong rồi à, nở tách rồi chưa nở nhưng tức là có hai hai mủ chúa đúng không hai mủ chúa thì chúng ta một là chúng ta căn ngày chúng ta cắt nhá có lỗ nó có lỗ chưa chưa chưa chưa chưa chưa bịt đã bịt đó trong còn đang trắng trắng trắng chưa bịt có mủ chúa các bạn nhé mình quay đấy có có có hai hai nọ ổ nhưng mà cái đấy khả năng bỏ đi cái này mình đang ấy bỏ nha quý anh chị nhá tức là mình có hai mủ chúa chúng ta bỏ một mủ chúa hai mủ song song nhau ạ à. nên chúng ta nên bỏ bớt đi nhá cái này ờ, cũng ờ, gần có mật rồi một con anh kiểm tra kỹ xem là ở ờ, bên góc bên đấy có hai mủ nữa các bạn này nếu như là chúng ta nên để thì ờ, chúng ta để căn ngày ờ, nó bịt nắp thì khoảng tầm 8 ngày sau nó lở các bạn nhé đúng 8 ngày sau nó lở thì chúng ta nên cho ai hoặc là lấy mủ chúa này ghép sang đàn khác thì được nhé mình loại bỏ bớt ạ rồi chào anh Tony Phạm nhá cuộc sống Mỹ ạ rồi chào Phúc An TV nhá mình đang uh, tác nghiệp thì nhiều lúc chưa nhìn kịp uh, chào các bạn mong các bạn thông cảm ạ à. đang phải uh, vừa quay và vừa phải để ý xem mũ chúa các bạn nhé đây là toàn bộ đây là ba cái ổ đây các bạn nhé mình sẽ cho xa các bạn thấy đây một ổ này hai ổ này ba ổ là một bản nhân một ổ này mình nhân bản cho ba nhé để chúng ta phải tách đàn biết nếu chúng ta nuôi ong thì dễ mà chúng ta không biết cái cách uh, lấy mủ ong chúa này à, ra thì xử hoặc là mình cắt ra đấy mình một là nhiều chúa rồi chúng ta phải xử đi nhá nó tự tách đàn mất ạ đấy như các bạn là thấy được cầu nào cũng đầy đầy ong bảo vệ này tức là cái đàn ong này nó rất à, mạnh nha các bạn nhé nó bảo vệ được thì không thể côn trùng khác nó xâm nhập vào cái à, cái sáp của nó được các bạn ạ không thể kiến hay thả lằn vào đây ăn mật của nó phá nó của nó được nhé vì đủ lượng quân mà nếu mà nó ít lượng quân đấy thì cái cầu của chúng ta là sẽ bị sẽ bị những con côn trùng khác vào đây hai con bướm vào đây nó đẻ nó sẽ bị sâu bệnh nhé nên anh đang kiểm tra vừa kiểm tra mật và kiểm kiểm tra lượng ờ, lượng lượng ờ, mủ chúa non mới các bạn nhé có mủ chúa non mới thì chúng ta nên ờ, bỏ nhé để rất đẹp rồi mật thì ít đúng không mật thì chưa thấy gì mấy mật ở trên trên trên tay cầm của anh nhé, các bạn nhé cái mật thì mình chia sẻ rồi đó mình chia sẻ nhiều lúc quay mặt rồi hình như đấy có mủ thông chúa chẳng anh chưa không có à? mặt bên kia em nhìn thấy hình như có một cục mà đó À, ông đực ông đực ông đực ông đực ông đực ông đực ở một mũ thiệt đấy nhé đúng có một mũ thôi các bạn này mũ nên bỏ nhé xem là già nó mũ nào già nhất đấy, thì chúng ta để lại đi con chúa nở nhé các bạn nhé đây anh sẽ cấu đi này chứ không để được các bạn nhé để nó bị nó tách đàn mà vì cái đàn ong nó nhu cầu đó bỏ đổ tử à đàn này nó hơi bay ghê quá giờ động vào nó bay ra các bạn ạ để xem là mình à, sẽ chuyển camera trước nhé để mình biết mình chào các bạn dễ hơn nhé đó mình sẽ chuyển camera đó để mình nhìn đây mình sẽ chào được các bạn ạ Phan Quân à, chào tất cả nhà rồi các anh em hãy qua bên nhà Phan Quân chơi nhá nhà anh to đi phạm cuộc sống Mỹ này anh to đi phạm là à, mình quen anh lâu mấy cách đây mấy năm rồi đấy nhá giờ anh à, ghé của mình ạ em là to đi tiến dùng hai kênh anh to đi phạm nhá An An Phúc TV nữa bạn đây thì hãy qua bên nhà bạn à, Phan Quân uh, Vinox uh, giao lưu đi anh em vừa xem vừa giao lưu đi nhá để mình vừa đứng đây vừa quay để còn chào các bạn nữa là chúng ta nên kiểm tra đấy là em hướng dẫn cho quý anh chị là cách uh, kỹ thuật loại bỏ bớt uh, mủ ong chúa lon mới các bạn nhé cái mủ đấy khoảng mấy ngày nữa đấy anh Trường từ bữa giờ là mấy ngày rồi ngày mai là nở quý anh chị nhé nó 7 ngày rồi quý anh chị ạ nó bị nắp là 7 8 ngày sau là nở nhé nhiều bạn hỏi mình nên mình cũng chia sẻ cho bạn nhé khoảng tầm loại mủ ong chúa là tùy theo mủ nhá à, loại ong chúa nhá ong chúa nó khoảng tầm 6 à, ngày đến 8 ngày mà loại ong 8 ngày thì rất tốt nhá nhiều bạn à, có comment dưới video mình hỏi mình xem là mủ ong chúa bịt bịt nắp là mấy ngày là chúng ta lên tách đàn nhé thì theo mình là từ đến nếu mà mủ ong chúa 8 ngày thì từ 5 đến 6 ngày chúng ta nên tách nhé phải buộc phải tách ngay chứ không tách là nó nở ra là nó đi mất nhé các bạn nhé bữa trước các bạn có nhắn hỏi video tách chúa mình, mình đã giải thích cho các bạn hôm nay mình sẽ nói cụ thể nhé là ong chúa nếu mà ong chúa 6 ngày thì nở thì chúng ta nên có ba loại ong chúa nhé chúng ta nên bỏ bớt ờ, uh, 6 ngày thì chúng ta nên 4 ngày chúng ta bỏ nhá tức là chúng ta tự tách uh, cái, cái con chúa ra đi chúng ta cắt khéo á mà cắt xong chúng ta lắc thử xem con chúa nó, nó, nó, nó kêu ác không nào chuẩn bị nở rồi các bạn nhé mà chúng ta mà để 8 ngày nở nó đi mất rồi là đàn ong ờ, kia tức là con chúa non chuẩn bị mở ra thì con chúa uh, cũ của nó sẽ tự tách đi ạ chú già đó nó sẽ đi ạ đây anh sẽ bỏ bớt này quý anh chị này xem cái cái, cái mũ hả bốn mũ luôn à kiểm tra anh kiểm tra chỉ giờ có bốn mũ xem mũ nào mà già đây anh để lại nhé các bạn nhé anh để mũ ngày mai để nở thôi cái nhu cầu giờ hiện tại giờ lấy mật thì mùa này là chúng ta nên ờ, không nên cho tách đàn ạ theo em đó cứ để tí em thưởng thức ờ, cái mũ đó rồi rồi cái này nhỏ cái này bị nắp rồi mà nhỏ các bạn nhé đây là con hình thù đây này các bạn nhìn rõ đó nên anh em hãy à, xem thấy hay thì hãy chia sẻ lên à, trang cá nhân cho nhiều người cùng xem nhé còn ba mũ ba mũ mà anh để cho ai hả để dự phòng đó à? để dự phòng à để dự phòng là ổ mũ kia cắt chưa à mũ kia cấu rồi đúng không mũ bên bên đây. dự phòng các bạn nhé dự phòng xem là có mũ nào tức là anh tính là ngày mai mà ở ra anh kiểm tra một nụ ngày mai nở một nụ chưa mà chưa các bạn nhé nhiều lúc là anh còn cho các anh em bạn bè đấy các bạn nhé anh thì có ờ. đầy đủ anh thay thôi còn ba mũ nhưng mũ nó mấy ngày cái mũ đen nó mấy ngày đó biết rồi để zoom lên được, mình đã zoom to nhá zoom to cho các bạn xem ngày mai nở ừ, rồi nhìn đây, các bạn đây là mũ này. đó mũ ngón tay mình chỉ mũ đẹp mũ đây là đẹp này mũ này già này mũ đây ngày mai này mũ đây là ngày mai rồi các bạn nhé ngày mai nở đây thì đẹp thì chúng ta mở ra nở ờ. ra hai mũ liên trên cô liên liên tục đấy bạn này đây một mũ này đó đây một mũ này ờ. đây mũ này đó bên đây mũ này anh để ba mũ sơ cua các bạn nhé tức anh có rồi mà anh à, chúng ta nếu mà mũ ong chúa mà già quá nên chúng ta nên loại bỏ ong chúa mình để ong chúa này ra các bạn nhé mình sẽ cắt à, khoảng tầm 6 ngày chúng ta cắt cắt cái mũ ong chúa này này ý mình nói là cái mũ ong chúa này là mình loại bỏ mình vất thôi nhá nó xấu là anh bỏ đi ạ còn nếu như tầm trong vòng à, mũ mà nó bịt ờ, các bạn phân biệt là bịt bị được nắp á, là chúng ta nên để 6 ngày là chúng ta tự cắt ra là chúng ta để vào cái thùng mà thay ong chúa đó, hoặc là mất ong chúa các bạn nhé đây anh sẽ để sơ cua anh cho một số anh em bạn bè trong ờ, khu vực địa phương này là anh em nào mà cần thiết ấy, là anh sẽ cho nhé anh cho để cắt về là chúng ta thì lấy một hai cái tâm tức là như hai cái tâm hai cái nây tre của mình gắn vào cái cầu thôi để, trong đó thì em có chia sẻ cái cách ờ, nắp mũ ong chúa rồi các bạn nhé Em rất mong à, quý anh chị xem và thấy hay thì chia sẻ lên ạ. Và trước khi À thế là để mai thay mai thay cái con khác luôn à. Rồi mai thay thì em sẽ chia sẻ tiếp à, thay nhé các bạn nhé. Cụ thể cho quý anh chị xem quý anh chị hiểu ạ. Ờ, chúng ta nên, nên à, em nhắn lại một lần nữa là chúng ta nên phân biệt được cái mũ ong chúa của chúng ta em nói rõ này mũ ong chúa của chúng ta là các anh em phân biệt được nó bịt nắp nhé nó hai loại ba loại chúa là chúng ta nên một loại chúa 8 ngày một ờ, loại chúa 6 ờ, ngày một loại chúa mình tự nhân tạo mình tự tạo ra nhé loại nhân tạo thì bọn em sẽ chia sẻ sau về chuyên sâu ạ còn hai loại ong chúa này 6 ngày nở bịt nắp là 6 ngày 18 ngày đấy 6 ngày nở thì chúng ta biết bịt nắp rồi chúng ta nên 4 ngày ạ 4 ngày chúng ta nên cắt ờ, cắt cái mổ ong chúa này chúng ta gắn vào một cái một cái ổ khác nhé còn cái loại mà 8 ngày thì 6 ngày chúng ta từ 5 đến 6 ngày chúng ta phải cắt ngay ạ chúng ta không tránh để cho bị nó nở ra rồi nó sẽ đi nhé các bạn nhé tức là mùa ong chúa non kia mở nở ra là ong chúa già nó buộc phải đi để cho con chú non đấy vì một ờ, một ổ nó không có thể hai vu được các bạn nhé rồi thì ờ, em ờ, cũng Tony Tiến cũng cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé xin quý anh chị xem thì thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ còn thấy hay nữa chia sẻ lên video này cho nhiều cùng xem và nhớ bấm vào nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sân Đòn nhé. xin chào và hẹn gặp lại ạ rồi chào hai bạn đang xem nhé không biết là bạn nào chào bạn Phan Quân này chào bạn anh anh Tony Phạm nhá chào An Phúc TV nhá rồi em xin